những khuôn mặt giống nhau đến kinh ngạc là luân hồi hay trùng hợp. Xin chào mọi người, trước khi kể câu chuyện, hôm nay chúng ta hãy cùng ngắm nghía một vài bức ảnh. Vào năm 2020, nghệ sĩ người Anh Michael Koropis đã đăng hai bức ảnh cách nhau cả trăm năm lên Internet. Anh ấy nói rằng cả hai người trong ảnh đều là anh ấy. Điều này có khả năng không? Koropis đã bị cuốn hút bởi thời đại Victoria kể từ khi anh bắt đầu có ký ức và thường đăng những bức ảnh anh mặc phục trang của thời đại đó lên Internet. Ở nhà, anh cũng sử dụng đồ nội thất cổ, đi lại bằng một chiếc xe đạp cũ và thậm chí dùng bút lông để viết chữ. Những người hâm mộ gọi anh là nhà du hành thời gian. Khuôn mặt y chang cổ nhân là chuyển thế hay trùng hợp? Năm ngoái, Korobis tình cờ nhìn thấy một bức ảnh cũ cách đây hơn trăm năm, khiến anh lúc đó đã sốc nảy lên bởi vì nam tử trong bức ảnh trông giống anh y chang. Korobis nói rằng cuối cùng anh đã tìm ra nguyên do khiến mình mê đắm thời đại Victoria. Bởi vì anh trong tiền kiếp rất có thể chính là vị nam tử sống ở thời đại đó. Sau khi Korobis đăng bức ảnh và cảm nghĩ của mình lên Twitter, nó đã làm dấy lên một làn sóng chụp ảnh khuôn mặt kiểu cổ điển. Cư dân mạng đã đăng tải hàng loạt bức ảnh chụp tiền kiếp thần kỳ như thể một chuyến du hành xuyên thời gian. Nhiều năm trước, một cô gái Nhật Bản trong viện bảo tàng với bức ảnh chụp mặt đối mặt với Hoàng hậu Triều Nguyên cũng bị lật lại. Cư dân mạng cho rằng đây rõ ràng là tiền kiếp và hiện tại. Cô gái này và nữ nhân vật trong bức tranh nổi tiếng thế kỷ 19, chiếc bình bị vỡ, tựa hồ như được tạc từ cùng một khuôn. Một người đàn ông đã chia sẻ bức ảnh của mình với bức ảnh của một samurai cách đây 111 năm và nói đó là tôi, hoàn toàn hợp lý. Một số cư dân mạng đã đăng hai bức ảnh. Người bên phải ai cũng biết là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người bên trái là một vị tướng nổi tiếng trong Thế chiến thứ hai, tướng 4 sao của lục quân Hoa Kỳ George Smith Patton. Hai vị này liệu có phải cũng là quan hệ tiền kiếp và hiện tại? tướng Patton trong luân hồi tuân theo thần ý mà chinh chiến. Trước tiên hãy nói về tướng Patton. George Smith Patton là một vị danh tướng của lực lượng đồng minh trong Thế chiến thứ hai, được biết đến với sự kiêu dũng và thiện chiến của ông. Một số người nói rằng tướng Patton đến thế giới này để chiến đấu, và bản thân ông ấy cũng rất tán đồng bởi vì ông từ nhỏ đã có ký ức về tiền kiếp, dường như mỗi kiếp ông ấy đều trải qua chiến trường nên kiếp này sẽ tự nhiên không ngoại lệ. Bản thân ông ấy có một bản tính ngay thẳng và không bao giờ né tránh khi nói về tiền kiếp của mình. Năm 1942, ông được biệt phái đến chiến trường Bắc Phi. Hôm đó, ông đến Tunisia để khảo sát tình hình quân sự. Đây là lần đầu tiên ông đến thành phố này. Trên đường đi, tướng Patton bất ngờ yêu cầu người lái xe rẽ phải. Người lái xe bối rối nói, Thưa ngài, chiến trường đang ở phía trước, nhưng Patton nhất quyết rẽ phải và kết quả họ đi đến một phế tích La Mã cổ đại. Sau khi bước xuống xe, tướng Patton xúc động nói, 2.000 năm trước tôi đã ở đây. Sau đó ông nói rằng trên chiến trường này, những người Carthaginians dũng cảm đã bị bao vây bởi ba quân đoàn La Mã. Dù họ đã chiến đấu hết mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo trụ được thành phố. Tất cả họ đều bị tàn sát và thi thể bị phơi dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Tướng Omo Nelson Bradley và người lái xe nghe xong tròn mắt ngây miệng vì choáng váng. Trong một dịp khác, một vị tướng người Anh trong quân đồng minh nói với Patton rằng nếu ông sống ở thế kỷ 19, Napoleon sẽ phong ông làm nguyên soái. Patton thẳng thắn trả lời, tôi đã từng làm nguyên soái rồi. Tướng Patton có một bài thơ nổi tiếng tên là Through a Glass Darkly, thấu qua bóng tối của một viên pha lê. Trong đó, mô tả ông đã nhìn thấu bản thân mình luân hồi trong các vai diễn qua hàng trăm ngàn năm. Trong bài thơ, có một đoạn Patton viết về cảnh ông phi nước đại trên chiến trường với vị nguyên soái Murat của Napoleon. Cười xoa trước sự sống và cái chết, nhưng bản thân ông là vị nguyên soái nào Patton không nói rõ. Trong những trải nghiệm chuyển sinh khác của mình, Ông đã từng là thuộc hạ của Alexander Đại Đế, phụ trách tấn công thành Trai và đánh bại hải quân Ba Tư của Darius. Đó là Hy Lạp cổ đại vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Sau đó, ở đế chế La Mã cũng có hình ảnh của ông trong quân đoàn đệ thập do hoàng đế Caesar thành lập. Trong kiếp đó, ông đóng quân ở Langres, Pháp. Trong chiến tranh Anh-Pháp, trăm năm thời cận đại, ông được tái sinh ở Anh và là người mưu hoạch sách lược cho vua Henry V trong trận Agincourt. Trận Agincourt là một chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử khi thiểu số thắng đa số. Trong trận chiến đó, quân Pháp thương vong hơn 10 vạn binh sĩ, còn quân Anh tổn thất không quá 100 Sinh sinh thế thế trên chiến trường, tướng Patton đã bất khả chiến bại trong Thế chiến thứ hai và giành được sự tôn kính của cả đồng minh cũng như địch nhân của mình. Tổng thống Pháp De Gaulle đã so sánh những thành tựu của tướng Patton với Napoleon trong bài phát biểu của mình. Và đối thủ cũ của ông, nguyên soái Đức, người được mệnh danh là cáo sa mạc Rommel, cũng không thể không tán dương Patton, cho rằng ông đã đạt đến thành tựu chấn động nhân tâm nhất trong chiến tranh cơ động. Tuy nhiên, tướng Patton, một người sùng đạo và kiên thành với thần, đã mang tất cả những chiến công quân sự hiện hách của mình quy về thần – Ông đã tổng kết trong bài thơ Thấu qua bóng tối của một viên pha lê như sau. Đôi mắt mù lòa của tôi nhìn không thấu mục đích chiến đấu của mình, nhưng ý chỉ của thần cao hơn sự phân tranh của con người. Tôi tuân theo ý nguyện của thần mà chiến đấu. Trâm, nếu bạn kiên định bất di đối với thần, bạn sẽ không thất bại. Năm 1946, Tướng Patton qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Đức. 6 tháng sau, Donald Trump cất tiếng chào đời trong một dinh thự ở New York. Hai con người chưa từng gặp mặt này có mối liên hệ uy nguyên gì với nhau? Năm 2016, Donald Trump tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Trong các bài phát biểu của mình, ông thường nói về Patton, rằng tướng Patton là hình mẫu cho cuộc đời mình. Sau khi đắc cử, khi James Mattis được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông không quên nhắc đến Patton nói rằng Mattis giống tướng Patton nhất. Sau đó, ai đó đã đăng ảnh Trump và Patton cùng nhau. Mọi người bất ngờ phát hiện ra, người trông giống tướng Patton nhất chẳng phải là chính Tổng thống Trump sao? Sau đó, sự việc này lan truyền ra công chúng. Trump chẳng phải là tướng Patton chuyển sinh mà tới ư. Họ không chỉ giống nhau về ngoại hình mà các phương diện, phong thái, tính cách đều tương hợp. Nói cách khác, nếu Hollywood muốn làm một bộ phim khác về tướng Patton và đề nghị Trung vào vai đó, thì ông ấy không diễn mà khích. Ví như nói, cả hai người đều xuất thân từ một gia đình giàu có và thích sự sang trọng xa hoa. Biểu tượng nổi tiếng nhất của tướng Patton là chiếc tay cầm bằng ngà lạ mắt trên khẩu súng lục của ông. Hơn nữa, ông luôn đội một chiếc mũ sắt sáng bóng, trang phục lộng lẫy, thường mặc quần chẽn, tay cầm roi cưỡi ngựa và đi ủng leo núi xuất hiện trước mặt những binh sĩ với dáng vẻ dũng mãnh. Chiếc xe jeep của ông phía trước phía sau đều có biển hiệu siêu to và gắn một cái loa to để tuyên báo từ xa rằng ông đã đến. Và Trump luôn xuất hiện trước mặt mọi người với thần thái to lớn, mạnh mẽ và kiểu tóc được tạo hình tinh xảo duy nhất trên thế giới. Nơi ở của ông ở Manhattan được trang hoàng lộng lẫy, kim bích huy hoàng đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Phi cơ tư nhân và du thuyền sang trọng của ông đều được gắn tên ông và chúng phải to lớn, tương tự như những biển hiệu quá khổ của tướng Quá Tình trên một chiếc xe Jeep. Họ cũng đều có phong cách lãnh đạo cường ngạnh, tuân theo chuẩn tắc giản đơn và dũng mãnh, bất quá là nó khiến nhiều người mất lòng. Tướng Ba Thành vì cảm thuyết cảm ngôn, muốn nói là nói thẳng mà không được thượng cấp đại kiến. Và trong thường bị giới truyền thông công kích vì phát ngôn không nghiêm cẩn, nhưng nơi mà cả hai tướng hợp nhất chính là sự kiên thành của họ đối với thần. Di sản lớn nhất mà tướng Bá Thành để lại cho thế giới thực ra không phải là những chiến công quân sự lẫy lừng của ông, mà là những lời cầu nguyện của Patton. Năm 1944, trận chiến Normandy bắt đầu. Vào tháng 12, tướng Patton dẫn tập đoàn quân số 3 của mình đến Boston ở Pháp để giải cứu sư đoàn dù 101 đang bị quân Đức quốc xã bao vây. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, khu vực Boston đã bị bao phủ bởi tuyết rơi và sương mù dày đặc, và lực lượng đồng minh không thể hỗ trợ hỏa lực trên không. Trong lúc khẩn cấp này, tướng Ba Tình đã cầu cứu Chúa. Ông yêu cầu vị tùy quân mục sư chế tác một thẻ cầu nguyện và gửi cho tất cả 25 vạn quan binh. Trên đó có ghi lời cầu nguyện Ba Tình, kêu gọi mọi người tập trung cầu nguyện vào những thời khắc then chốt. Hỡi Đức Chúa Cha toàn năng và từ bi, chúng con khiêm kính cẩn cầu Ngài tiết chế thời tiết ác nghiệt này và ban cho chúng con thời tiết tốt cần thiết để chiến đấu. Thỉnh Ngài khai ân lắng nghe lời cầu xin của những quân nhân chúng con. Dùng thần lực của Ngài giúp chúng con không ngừng giành được thắng lợi, áp chế địch nhân tà ác với quân đồng minh mà dương cao chính nghĩa tại nhân gian. Vào đêm trước của cuộc hành quân khẩn cấp, tuyết vẫn rơi dày đặc vì lão tướng dũng cảm và huyết đảm tình quỳ gối trước mây gió và một mình cầu nguyện. Đức Chúa Cha ơi, con không đòi hỏi thần tích. Mọi điều con cần chỉ là bốn ngày trời trong xanh. Vào lúc bình minh ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi và mặt trời rực rỡ trong 6 ngày tiếp theo. Kết quả là tập đoàn quân số 3 đã tiến lên phía Bắc và giải cứu sư đoàn dù 101 đang bị mắc kẹt. Lời cầu nguyện của Patton cũng trở thành thần tích nổi danh thiên hạ. Và Trump cũng kiên thành tính thần đối với các vấn đề mà nhiều chính khách sẽ thỏa hiệp. Chẳng hạn như liên quan đến phá thai và ma túy, ông đều kiên định lập trường truyền thống bởi vì nhiều hành vi được xã hội chấp nhận nhưng thần không nhất định chấp nhận chúng. Trump biết rõ điều này. Năm 2017, trong bài phát biểu nổi tiếng Never Ever Give Up, ông ấy đã nói Khi những bậc tiên phu chiến quốc viết nên tuyên ngôn độc lập, họ đã bốn lần viện dẫn đấng sáng thế của chúng ta. Bởi vì ở nước Mỹ, chúng ta không sùng kính chính phủ, chúng ta sùng kính Chúa. Càng có một đám bại hoại cho rằng bạn sai, bạn càng nên kiên tín hơn, càng nên dũng mãnh tiến về phía trước. Chỉ cần bạn tự hào về tín niệm sung mãn của mình, có dũng khí thực hành chính nghĩa của mình, với lòng kiên định bất di đối với Chúa, bạn sẽ không thất bại. Tốt rồi, đó là tất cả cho câu chuyện ngày hôm nay. Bạn nghĩ gì về căn nguyên mối liên hệ giữa Trung và Putin?